Ok, sau 8 ngày chống dịch thì mình đã về đến sân bay nội bài các bạn ạ Và cảm nhận đầu tiên của mình khi xuống đến sân bay đó là vắng quá Trời ơi Mình chưa từng nghĩ là sẽ có một ngày sân bay nội bài nó vắng như thế này Ngoài nhân viên ở đây thì ờ, số lượng người đi lại thì cực kỳ là ít, quá ít luôn Thank you. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với channel của Yến Và nếu các bạn có sở thích khám phá du lịch, văn hóa ẩm thực và sống ảo thì các bạn tìm đến đúng kênh rồi đấy Mình sẽ chia sẻ với tất cả các bạn các hành trình khám phá những địa điểm ăn uống, vui chơi sống ảo dưới một góc nhìn tích cực và lạc quan của mình Ok, hôm nay thì mình có một chuyến bay chuẩn bị ờ, vào Sài Gòn Ôi dồi ôi, mệt quá, trời còn mưa mưa Hà Nội hôm nay khoảng tầm 16 ờ, đến 21 độ các bạn ạ khá là rét Video này thì mình xin dành cho các bạn lần đầu tiên đi máy bay hoặc là những bạn sắp sửa có các hành trình bay Cũng như các bạn nào mà có sở thích bay như mình Ok, chúng mình hãy ờ, cùng ờ, chuẩn bị đi ra sân bay Nội Bài và vào Sài Gòn nhá Và mình... Ờ, Ôi mệt quá Mình đang đứng ở trước Mega Mall... À đâu, đây là Metro Hà Đông Ừ, mình sẽ chờ xem buýt 68 từ Hà Đông đi Nội Bài Ok Mưa quá Em ơi, mưa quá Xót cái máy quá sau khoảng một tiếng rưỡi đi xe thì mình đã đến với sân bay nội bài sảnh uh, đâu nhà ga T T1 đi nội địa tại mình bay vào Sài Gòn mà bây giờ thì vào check in nhá hôm nay đi đúng giờ tắc đường các bạn ạ sợ ai đang phải ờ, chia đồ để sao cho không quá 7 cân khổ thật sự Đến nay mà cho các anh mà đi một mình thì Đấy, rồi nét sao của em sao cho đủ 7 cân là được <laughs> Và một số đồ như điện thoại này Máy ảnh này Thiết bị ờ, di động và laptop thì các bạn có thể ôm cầm tay không cần cho vào túi đâu nhau đâu thừa một cân này áo à, thiếu một cân này mình bỏ ra mình bỏ ra để sang đừng để thừa 7 cân nhá đừng quá 7 cân ôi bỏ ra phát còn 5 cân ờ vẫn phải sang tiếp ừ. Ừ, kiểu cũng là điều đây là anh Minh ạ à. đẹp trai quá à. Chúng mình cần phải cầm uh, chứng minh thư và vé để check in nhá Để qua được cổng an ninh thì các bạn cần phải cởi bỏ áo khoác này, giày này cũng như là các phụ kiện trên người để vào khay di chuyển qua băng truyền. Nếu bạn không mang theo bất kỳ một cái gì đó cấm thì bạn có thể qua cổng an ninh một cách dễ dàng mà không cần lo lắng gì đâu nhé. A few moments later. Ok, và sau khi ra khỏi ờ, cửa an ninh một cách ờ, an toàn thì bây giờ bọn mình chỉ chờ lên máy bay thôi. Mình sẽ đi loanh quanh một tí, bây giờ từ giờ đến lúc lên máy bay còn khoảng 30 phút. Ôi rồi, đây là một chuyến đi mà gần như là mình có nên bỏ khẩu trang không nhỉ? <coughs> ờ, trang sao đâu. Đây là một chuyến đi gần như là gấp rút nhất từ trước đến giờ mình chưa từng đi. <laughs> chờ chuyến bay nào mà sáng sớm thì tắt đường xong rồi đến thì ờ, chạy loanh quanh quanh tìm người Bây giờ thì chúng mình sẽ ra đến ờ, cửa 17 Tại vì bọn mình sẽ bay đi qua cửa 17 Theo như thông tin ở trên cái vé Không hề có thời gian để cho các bạn xem vé luôn Eo ơi Một chuyến bay Một chiếc video siêu zoom ờ, mắt, Ok anh đi vệ sinh Chờ chút nhá Castle Đây tranh thủ một lúc thì chúng mình sẽ tìm hiểu về cái vé này Chuyến bay BL747 này Họ tên này, nơi đi này Số ghế 07A Cửa lên tàu là 17 Đó, thế chúng mình sẽ lên vào cửa 17 Ok, những thông tin cơ bản Giờ giờ chỉ chờ đến lúc mà người ta gọi thông báo chuyến bay sắp khởi hành thì chúng mình sẽ đi vào. Xem bên này. Yeah. Ô, oh, thế này là chúng mình sẽ phải đi bằng uh, xe buýt rồi Nặng quá, nặng quá, nặng quá Thôi, tập trung đi luôn, nhanh theo mình thấy thì thường máy bay sẽ có hai cửa để lên, một là ở đầu tàu, hai là ở phía đuôi tàu. Và tùy theo số ghế của các bạn mà hãy đi cửa nào cho hợp lý nhé. Mình ghế 7A tức là hàng số 7, thế nên là mình sẽ đi cửa trước cho gần. Làm gì đấy? Quay chứ làm gì? ghế số 7A Ôi Our flight to Desert Airport with take approximately Trong trường hợp khẩn cấp, hệ thống đèn phát hiện sẽ bật sáng dẫn quý khách đến cửa thoát hiểm. Emergency lights. In case of emergency, lights will come on to the exits. tô a à, anh tuyển quá đáng đang quay đây là lần thứ hai mình đi máy bay rồi cảm giác nó chả khác gì cái ô tô à nhưng tí nữa sẽ khác khi nào cất cánh sẽ khác hồi trước mình đi Vietjet một chiếc máy bay như thế kia tea không biết thì comment hộ mình phía dưới nhá cảm ơn quý khách đã bay cùng Jetstar Pacific và mong muốn sẽ được gặp lại quý khách trong những chuyến bay tới. Chúng tôi cũng xin trân trọng thông báo Jetstar Pacific hiện đang triển khai chương trình ưu đãi mua 4 hoàn 1 Sau khoảng gần 2 à, tiếng à, trên máy bay thì chúng mình đã đến với sân bay Tân Sơn Nhất Thế à? Và nhiệt độ lúc này khoảng tầm 30, à, 32 độ C siêu nắng khổng lồ các bạn ạ Ôi, em Hằng sao tự dưng nhìn vào đây anh Hoàng đẹp trai nhỉ? Ừ, lúc nào anh chả thế <laughs> Bây giờ là về chỗ anh Thắng đúng không? Ok, thì hẹn gặp lại các bạn vào các video sau Nếu thấy hay thì hãy cho mình một like, share và đừng quên để lại một comment cho mình nhé Bye bye